Dạ, một lần nữa TV xin ờ, mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Hồi nãy ờ, TV livestream 20 ờ, phút. Cũng cái đề tài là đoàn kết tại hải ngoại và tại sao chúng ta cùng chống cộng mà livestream uh, chống nhau. Dạ thì... Uh, uh, hồi nãy mà <laughs> hai chục phút đó đó thì nói cho ngay đó là TV256 không biết lần là mình uh, livestream uh, mình uh, đang ở cái chế độ mà khóa lại không có người nào xem hết á mà mình cũng không để ý nữa mình sẽ thấy bữa nay sao mình livestream mà uh, không có một người nào đến hết mình quên đi đó là mình mình đã trong cái chế độ khóa là mình chỉ có xem một mình nên mình thôi thành ra mình hai chục phút mình thấy làm lạ lắm mình nói chưa bao giờ mình thấy livestream mà không có người đến thì cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe um, chào bạn ờ, Khang Trần chào bạn Tùng Phạm, chào bạn Việt Nam Thành Thái, chào bạn Phùng Nguyễn nha. Thì ờ, bây giờ chắc mình phải nói lời từ đầu á. <laughs> cái cái đoạn mà 20 phút đó chắc ờ, mình xin ờ, chắc chắc chắc quỷ bỏ. Nó cũng còn ở trong cái cái trang nhà của Mỹ Linh Nguyễn nha. Và dạ. yeah thì uh, hôm nay mình uh, coi như mình có uh, hai cái tựa đề một là đoàn kết tại hải ngoại và tại sao uh, tất cả những người mà chống cộng đó mà hiện tại đó mình thấy có nhiều cái uh, cái clip mà cũng chống cộng nhưng mà lại uh, chống lẫn nhau rất là nhiều thì uh, hôm nay mình muốn đưa cái đề tài đó tại vì hôm qua đó TV256 có lời một cái trang nhà của bạn ờ, Vương Nguyễn thì bạn Vương Nguyễn cho rằng đó là bạn đưa ra một cái tiêu đề đó rằng là tất cả những ai mà chống đối chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á thì bạn sẽ mời lên mời lên trên diễn đàn của Vườn Nguyện. Và bạn sẽ phản biện. Thì ờ, đại ý thì uh, ờ, ờ, TV thấy bạn Vườn Nguyễn rất là bực mình là khi những cái thành phần mà chống cộng nhưng mà lại đánh phá chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh à, chống đối và có những cái hành động à, chửi bới thô lỗ thì à, ờ, TV thấy cần phải cần phải nói lên cái đề tài này cái đề tài mà à, những người ở trong à, quốc nội cũng như bàn vườn Nguyễn đó sẽ không nắm rõ được cái cái tình hình ở hải ngoại thì à, nói thật đoàn kết đó mình nghe cái chữ đoàn kết đó thì ai nói thì cũng được nhưng mà mình thấy nó rất là khó nó rất khó là, là um, những người mà hải ngoại đó họ sống ở trong cái nước sở tại đó họ được cái quyền tự do thật sự họ có quyền được nói tất cả những gì mà họ suy nghĩ họ cảm thấy đúng thì họ có quyền họ lên tiếng và các nước sở tại cũng là một cái môi trường tự do dân chủ dân chủ là là mình chấp nhận tất cả những cái chính kiến tất cả những ý kiến mà khác biệt nhau ở hải ngoại thường thường người ta à, đo lường cái mức độ dân chủ là người ta nói rằng là tôi có thể thù bạn tôi có thể ghét bạn đi nhưng mà tôi sẵn sàng chết chết để mà bảo vệ cái tiếng nói của bạn cái đó là nó nói lên cái cái điều mà dân chủ giống như là tuyệt đối vậy đó là bạn có quyền bạn có quyền nói ở ở ở các nước sở tại như thế này cái cái cái cái đó là dân chủ là như như vậy đó là mình có quyền mình nói tất cả những gì mà mình muốn nói hiểu không đồng ý là TV hiểu rằng nó có những chuyện mà mình không không đáng nói tại vì mình đó nếu mà mình xúc phạm người khác mình chửi bới người khác một cách vô cớ thì luật pháp nó cũng trừng trị đó chứ không phải là không nhưng mà ở ở hải ngoại đó nó có cái phần nó gọi là uh, ờ, TV học hỏi được là theo cái luật pháp đó hãy mà những người nào mà nổi tiếng đó, nó gọi là public figure thì lẽ dĩ nhiên những người public figure là những người dịch ra là cái người của quần chúng cái người của công cộng thì mình được nói đến cả xúc phạm luôn cũng được nữa không sao mình có thể chửi tổng thống mỹ donald trump cũng không sao hết luật pháp không có cấm nhưng mà vừa rồi đó chị muốn chia sẻ một điều là cá nhân TV256 là là trong coi cái diễn đàn à, TV256 bên YouTube thì cá nhân TV được bị à, chính là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ảnh à, thưa kiện với bên YouTube lần là TV cũng như là xúc phạm ông ta mà quý vị thừa biết mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một nhân vật gọi là nổi tiếng chứ đâu phải là là là không nổi tiếng đâu thành ra TV kháng kháng kháng cáo lại và TV chấp nhận rồi là ra tòa rồi là đối chất với ờ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dạ chào bạn ờ, David Doãn <laughs> thì uh, ờ, TV đang chờ đợi thôi chờ đợi uh, để mà ra tòa rồi đối chất với Đàm Vĩnh Hương thì ờ, có lẽ thì TV sẽ đi đó nếu mà ờ, Đàm Vĩnh Hưng tố cáo TV YouTube thì TV sẵn sàng phản biện thôi nhưng mà đại khái là YouTube hiện tại nó cho TV một cái stray là một cái vi phạm cộng đồng thì uh, bây giờ trở lại cái vấn đề uh, tự nhiên liên bang và <laughs> đàm vĩnh hưng thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà đoàn kết thì vì muốn ờ, nhắm vào cái chủ đề đó thì trước hết là mình hiểu cái thế giới mà tự do dân chủ thì người dân được có quyền mà tuyệt đối được được nói những gì mình thích Thấy không? thì thử hỏi như vậy thì, thì làm sao mà đoàn kết được mỗi người một ý kiến là sẽ đoàn kết đó là cái thế giới của dân chủ nó tự nhiên như vậy chúng ta ai đều khác nhau hết chúng ta nó không phải là những con người cộng sản những con người cộng sản có thể là họ học tập rồi nhau rồi họ được dạy dỗ từ nhỏ tới lớn rồi phải tuân phục nhà cầm quyền rồi rồi phải là đảng là trên hết rồi, rồi bác hồ là là tuyệt đối là vĩ đại những cái trò mà rất là trẻ con những cái trò mà mình cảm thấy không thể nào xảy ra ở trên cái cái thế giới mà mình đang sống cái thế giới mà tự do dân chủ mình đang sống thì mình cảm thấy đây là những cái cái hoạt động mà tội ác của của của đảng cộng sản của đảng cầm quyền mà mình cần phải phải lên tiếng thì đó khi mà một cái chế độ mà độc tài như vậy nó ép buộc dân bằng nhà tù bằng họng súng AK bằng bằng ờ, roi điện bằng dù cui thì lẽ dĩ nhiên thì nó nó được sự nó, người dân phải theo nó thôi họ, họ không có còn một cái đường lựa chọn nào hết tại vì nếu mà họ chống lời cộng sản họ chống lời nhà nước thì họ bị bỏ vào tù thôi ngay đến cái quyền biểu tình và quyền cơ bản của người dân mà họ cũng bị đánh đập họ bị tống vào nhà tù như vậy đó là cái thế giới cộng sản như vậy thì chứ thì quý anh chị em thấy nó đoàn kết nhưng mà sự thật nó là giả tạo con người phải chấp nhận những cái ý kiến gọi là khác biệt không thể nào mà giống nhau ai mà giống nhau hết thì đến tạm thời nó bọn cộng sản nó đoàn kết người ta nói như vậy nhưng mà rốt cuộc quý anh chị em thấy nó cũng đang chống lẫn nhau những cái thành phần mà trên đầu não bộ chính trị chúng ta đang thấy nó đang đánh đấm lẫn nhau dữ dội lắm nhất là chúng ta thấy qua cái vụ mà bỏ phiếu <laughs> mà nó gọi là bỏ phiếu tín nhiệm đó đến giờ này TV256 muốn thấy cái kết quả của bỏ phiếu tín nhiệm một cái điều rất là thô bỉ đã nói bỏ phiếu là phải có hai sự lựa chọn một là anh bất tín nhiệm hoặc là hai là anh tín nhiệm còn bỏ phiếu mà là tín nhiệm hết bỏ phiếu tín nhiệm là cái quái gì ờ, ờ, khi không rồi bỏ phiếu rồi ờ, tín nhiệm yếu rồi <laughs> dạ con Thị Thị Dương cảm ơn cháu Thị Dương đã đến với TV 256 TV muốn nói cái chủ đề này à, đoàn kết đó đoàn kết để mà chia sẻ dùng cái anh à, Vượng Nguyễn mong rằng à, có một ngày nào đó anh Vượng Nguyễn thấy được cái cái nghe được cái clip này của TV256 yeah. Dạ. thì TV mới bắt đầu thôi bắt đầu <laughs> mới có 11 phút rồi thì à, nhắc về cái phiếu tín nhiệm thì TV thấy đây là một cái điều rất là thô bỉ do ông Nguyễn Phú Trọng tạo ra cái cái cách mà để lấy phiếu tín nhiệm ba cái phiếu đều là tín nhiệm hết tín nhiệm nó đâu có thước đo đâu nó đâu có thước đo mà giống như là chiều dài cao thấp <laughs> tín nhiệm hoàn toàn nó không có thước đo ờ, tín nhiệm thấp là tín nhiệm như thế nào nó cũng là tín nhiệm và tín nhiệm không nó cũng là tín nhiệm rồi tín nhiệm cao nó cũng là tín nhiệm nó đâu có thước đo đâu thành ra ba loại phiếu đều đều là tín nhiệm hết tín nhiệm hết thì làm sao nói người ta dở được tín nhiệm anh đâu có thể sa thải một cái người mà mà mà được người dân tín nhiệm như vậy đã tín nhiệm rồi làm sao mà sa thải người ta được tín nhiệm rồi làm sao mà trừng phạt được đó là cái bản chất lưu manh của thằng cộng sản cái bản chất lương banh của tên Nguyễn Phú Trọng nó gian ác nó tạo ra cái ba cái loại phiếu tín nhiệm chứ sự thật đó ở các nước quốc gia dân chủ như TV TV Hà Sở đang sống không bao giờ có vụ việc đó mà xảy ra bảo đảm luôn nếu mà có lựa chọn hoặc là bầu cử thì nó chỉ có hai lựa phiếu thôi một là anh bất tín nhiệm anh không đồng ý cái cái cái cái cái cái cái hoạt động của một cái người mà cho công cộng như vậy một người thủ tướng hoặc chủ tịch nước anh bất tín nhiệm anh không đồng ý cái ông đó ông lên làm thủ tướng hoặc là anh tín nhiệm thôi và anh đồng ý anh anh phê chuẩn đó là anh tín nhiệm cái người đó lên làm tổng thống thủ tướng chứ đâu mà có ba lợi phiếu kỳ cục với anh thấy không một cái đất nước mà mình biết rằng là nó không có dân chủ là như vậy đến giờ này <laughs> chào phụ tướng đến giờ này nha TV tự tưởng tượng anh em tự tưởng tượng cái ngày mà bỏ phiếu mà ba cái loại phiếu mà tín nhiệm đó đến giờ này đó báo chí hứa hẹn là ngày 26 tây là ngày công bố kết quả bỏ phiếu là ngày 25 thì 26 tây công bố kết quả cho toàn dân biết và báo chí báo chí tôi tivi đọc y như vậy đến giờ này chúng ta chưa có ai biết được cái kết quả phiếu tín nhiệm ấy. mà tivi chỉ nghe lời đồn thôi là cái phiếu mà tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng đó nó thấp nhất là cái người ta mà tín nhiệm cao tín nhiệm thấp và tín nhiệm đó thì Nguyễn Phú Trọng lấy được cái số phiếu tín nhiệm thấp nó nó ngược đời nó xảy ra như vậy thành ra cái đó mình mình chỉ theo những cái mà nó xảy ra trên YouTube và người ta nói cái phiếu tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng đó chủ tịch nước và là tổng bí thư đó lại là con số phiếu thấp nhất thành ra hoàn toàn không có công bố được thành ra đến giờ này chúng ta cũng vẫn chưa biết chỉ có chỉ có trong bộ chính trị á, là bỏ phiếu trong ờ, những người thành viên trong bộ chính trị thôi thành ra hoàn toàn chúng ta bị bưng bít tin tức dù rằng là trước đó chúng ta được thông báo là sẽ có cái kết quả à, tín nhiệm là gì có mục đích gì có lợi ích gì cho nhân dân <laughs> thì mình biết là những người cộng sản họ họ bày trò để mà làm mất thì giờ thôi chứ sự thật ra là à, chúng ta thấy nó nó là chỉ là đề cử không à nó đề cử ra rồi quốc hội biểu quyết thôi chớ người dân không có được thực sự bầu ra cái người đại diện cho cho mình thể chế dân chủ đó nó cũng tạo ra cái điều kiện là người dân được dùng cái lá phiếu của mình để bầu ra người đại diện cho mình còn thế giới cộng sản thì thôi đi đừng có bao giờ nói đến có một cái bầu cử mà sự thật như vậy tại vì một người trong nhà còn có thể là đại diện bầu cho một người gia, trong nhà có thể có năm bảy người phải không họ có quyền họ đại diện cho tất cả những người khác để mà bầu cho và đến rồi nó hoàn toàn không có tranh cử phải không à, chúng ta chưa bao giờ chúng ta thấy mà chủ tịch nước mà có hai người đứng ra tranh cử dù là một chỉ là một đảng tại sao tại sao nó sợ cái vấn đề mà tranh cử như vậy Thấy không một cái chế độ nó nó nó nó bất công cả một quốc hội chưa từng trong thế giới cộng sản mà chúng ta thấy có hai người là chủ tịch ra để mà tranh cử hoặc là hai người uh, thủ tướng để mà ra tranh cử hoàn toàn chúng ta không thấy điều đó cái cái chế, chế độ này nó cái chế độ này nó nó, nó hỗn tạp lắm nó kỳ lạ ghê lắm nó là người trong hành pháp nè nó cũng cầm quyền nè rồi luật pháp nó cũng cầm quyền nè nó nằm ở trong nó đại biểu quốc hội thôi thủ tướng nó cũng cho chân ở trong đại biểu quốc hội nữa kỳ <laughs> vừa đá bóng vừa thợ còi nó vừa hành pháp rồi nó còn viết luật pháp nữa rồi thử hỏi rồi ai mà chịu nổi thì cái chế độ à, Ờ, dân chủ là nó vậy nhưng mà bây giờ đó TV muốn chia sẻ ờ, với anh ờ, Phượng Nguyễn là nó có vẫn có thể xảy ra được là có thể xảy ra sự đoàn kết được là có một trường hợp đặc biệt mà TV256 đã chứng kiến là khi à, cái ông trần trường của các cơ sở hai tách hai tách computer ở ở miền Nam San Jose đó thì ổng treo cái lá cờ Phúc Kiến cờ đỏ sao vàng và ổng treo luôn cả hình Hồ Chí Minh nữa mà hai cái biểu tượng đó là hai biểu tượng đáng ghét nhất đáng ghét nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại mà quý anh chị em thử coi người Việt hải ngoại họ không có lựa chọn họ bỏ quê hương vì cái lá cờ máu đó vì cái lá cờ máu đó cái lá cờ phúc kiến đó nó chiếm chiếm Sài Gòn nó chiếm cái miền Nam Việt Nam họ bị mất tự do họ không được quyền nói những gì họ họ nói thì làm sao họ sống trong cái chế độ cộng sản được họ phải bỏ nước ra đi thì bắt buộc họ phải công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái cờ tổ quốc và họ biết rõ rằng là cái là cờ phúc kiến làm sao họ chấp nhận cái là cờ phúc kiến là cái là lá cờ tổ quốc nữa thành ra cái chuyện đó là chuyện tự nhiên thôi phải không thì đó khi mà thấy trần trường treo cái cờ cờ đỏ và hình hộ là thế là đồng bào kéo nhau đi biểu tình nói thật quý anh chị nghe mới đầu á có, có, có một vài trăm người thôi sang vài ngày sau nó lên tới con số cả ngàn rồi gì cả một tuần lễ sau nó lên một chục ngàn người đến hồi mà mười mấy ngày sau nữa hai chục ngày sau nó lên đến năm chục ngàn người trên năm chục ngàn người và những hình ảnh nó chụp từ ở trên máy bay trực thăng nó chụp xuống nó phổ biến ra cho cộng đồng quốc tế biết thì báo chí bên Mỹ nữa thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta thấy có sức mạnh đoàn kết nó có thể đoàn kết được chứ phải không người dân tuy là khác một cái tư tưởng khác cái chính kiến nhưng mà nhưng mà họ có thể cùng nhau để mà làm một cái sự việc mà mà phải làm họ thấy đúng là họ xuống đường để họ tham dự mà mà quý anh chị em biết mà 50 ngàn người mà trong lúc đó thì ừ, đâu có bao nhiêu người vài trăm ngàn người mà 50 ngàn người là con số rất là lớn con số để có thể nói lên cái sự đoàn kết tuyệt vời ở ngoài ngoại để mà chống lại trận trường thì hôm nay ngày hôm nay chúng ta cũng thấy cái con số đoàn kết nó xảy ra vào ngày 10 tháng 6 mà khi chúng ta thấy hàng trăm ngàn người ở Việt Nam xuống đường để mà đả đảo để mà đả đảo cái những ba cái đặc khu Bắc Văn Phong rồi ừ, ừ, Phong Vân rồi, rồi Phú Quốc nữa thì đó nó thể hiện cái sự đoàn kết cái đoàn kết nó tôi nghĩ rằng nó cũng âm ỉ trong trong lòng của mỗi người dân Việt Nam từ ngàn xưa nó có đã, đã có những cái đoàn kết như là hội nghị Diên Hồng hội nghị Bình Thang nó có những cái điều mà nó phải bảo vệ cái đất nước này nó tạo nên một cái truyền thống về chấm xâm lăng mà cả ngàn năm giặc tàu cũng không thể nào mà chiếm được cái miền Việt Nam của chúng ta thành ra chúng ta tin tưởng rằng chúng ta tin rằng rằng chúng ta có thể tạo được cái sự đoàn kết đó chứ không phải là không nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tiền ở đâu Việt Cộng có hàng triệu người ở hải ngoại này 45 triệu người hải ngoại này họ thương nhớ gia đình họ gửi những đồng tiền về Việt Nam rồi đồng tiền đó đi đâu một số có thể là, là những đồng tiền đó chạy về nước trở lại nhưng mà một số đồng tiền nó giữ ở đây hàng hàng triệu hàng trăm triệu đô la nó giữ ở đây để mà nó nuôi những cái cơ sở những cái cơ sở tình báo của nó bắt buộc tụi cộng sản nó làm điều đó những cái cơ sở tình báo đó nó không cần phải phải phải phải kiếm thêm người đâu nó chỉ cần tung tiền ra thôi cái nhiệm vụ nó là tung tiền ra nó mua chuột nó mua chuột những tờ báo nó thành lập những tờ báo nó mua chuộc những tờ báo nó mua chuộc những đài phát thanh mua chuộc những đài truyền hình để mà phục vụ cho cái mưu đồ của cộng sản nó chào bạn đức nguyện thành ra chúng ta không có lạ gì mà chúng ta thấy được cái cái nghị quyết 36 mà rất nhiều người đã bàn về cái nghị quyết 36 là đó cái nghị quyết là khó thật trong khi tất chúng tất cả những chúng ta đó đều làm việc không lương chúng ta hoàn toàn làm việc không lương cho cộng đồng cho xã hội thì làm sao chúng ta thắng được một thằng nó làm việc có lương nó ra nó tranh cử cộng đồng chúng ta chịu nổi không chúng ta biết đó nhưng mà không làm gì được tại vì nó đó nó sẵn sàng nó sẵn sàng nó chào lá cờ máu Ý, nó sẵn sàng nó là chào lá lá cờ đỏ cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta nó sẵn sàng nó làm điều đó và nó sẵn sàng nó bận luôn cả bộ đồ Việt Nam Cộng Hòa này chúng ta làm gì được mà và chuyện đó là sự thật nó đã xảy ra đó là cái mưu đồ của của của thằng cộng sản chúng ta thấy ông đại quý Nguyễn Phương Hùng không đại quý Nguyễn Phương Hùng mà trong cái trang nhà là kbc hải ngoại đó nếu mà chúng ta biết chúng ta vào cái trang nhà KBC hải ngoại của Nguyễn Phương Hùng một đại quý Nguyễn Phương Hùng có tên tuổi đàng hoàng đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó mà thế rồi ổng lại đi về nước rồi ổng đứng dưới ổng ổng bây giờ ổng bận nguyên cái cái áo gọi là cờ đỏ sao vàng luôn ổng hải ngoại luôn đó. chúng ta làm gì được chúng ta không làm gì được ở hải ngoại người ta có cái cái cái, tự do chính kiến mà hiểu không cái, cái bằng cái áo cờ đỏ sao vàng là cái chính kiến của người ta mình đâu có làm gì được đó. những người hải ngoại này hoàn toàn không có quyền hành họ đâu có phải quyền hành gì đâu tất cả đều là quyền hành của cái một cái quốc gia sở tại họ đâu có quyền hành thế là nó hoạt động nó xanh sôi nó nảy nở ra ra Nguyễn Phương Hùng rồi Nguyễn Ngọc Lập rồi ờ, nó có nhiều lắm nó đủ thứ hết đấy, mình phải chịu thôi mình không có ngay cả hùng cửu long đó hùng cửu long lại lại nam cali đó cũng muốn bằng cái cờ đỏ sao vàng mà bị người ta la lối um sùm đó nhưng mà nhưng mà cũng chưa có ai đánh à chưa có ai đánh hết đó tại vì người ta hiểu về cái luật pháp à, luật pháp ở bên bên bên bên nước Mỹ này nó rất là tôn trọng tôn trọng nhân quyền lắm chứ không phải là không nhưng nó đuổi về là đuổi về nhưng mà nó phải nó rất là tôn trọng nhân quyền mình phải công nhận điều đó chứ không phải là nó đuổi về là tôn trọng nhân quyền ờ, không tôn trọng nhân quyền đâu tại vì anh anh là là, là phạm pháp mà anh chưa có quốc tịch nữa thí dụ vậy anh không vào thành một người công dân của người Mỹ thì người Mỹ ừ, có thể trục xuất anh ra khỏi cái đất nước Mỹ này nếu mà ừ, anh có những hành động cũng như ăn trộm ăn cắp ăn cướp rồi gây những tai họa cho nước mỹ này thì nước mỹ có quyền trục xuất anh chứ donald trump có quyền trục xuất anh chuyện đó rất là tự nhiên yeah. thành ra đó nó có cơ sở tình báo để mà cái phận sự của nó nó ra nó tranh cử cộng đồng cái phận sự nó, nó giết báo nó chửi nó đâm đầu này nó thọc bị đỏ nó khích người này người nọ rồi làm cho người ta đánh nhau người ta đánh nhau dễ chứ không khó đâu tivi đó tivi hai năm sáu đó thưa thật với quý anh chị em là gần như tivi đấu tranh hàng ngày luôn hàng ngày mà trong suốt mấy chục năm trời làm sao mà tivi không hiểu được thành ra TV có biết bao nhiêu kinh nghiệm để mà hiểu về những cái cơ sở tình báo của nó ngay cả cá nhân TV này TV cũng biết vậy khi mà TV lên tiếng TV đấu tranh từ phải nói là là biết bao lâu rồi từ năm ta mới qua đây là TV đã bắt đầu đấu tranh rồi. nói thật đấy 1970 70 78 là đã bắt đầu đấu tranh cho đến ngày hôm nay đó thì TV hiểu rất là nhiều và TV lấy một cái cái cái cái nick là Mỹ Linh Nguyễn đó. là là ờ, từ năm 1900 ờ, mấy thì vậy 88 89 nữa cái nick Mỹ Linh Nguyễn là lâu lắm rồi và TV hiểu được rằng tụi cộng sản nó đó nó tuy là TV nó biết TV bên Mỹ nhưng mà nó lên án TV là nó tử hình TV 5 <laughs> lần như vậy thưa thật với quý anh chị em nó tử hình TV 5 lần TV nó tử hình Mỹ Linh Nguyễn 5 lần 5 lần nó gửi email mà khác với nhau nó năm người khác nhau đó chứ này tại vì tại vì TV đơn giản là TV gửi gửi thơ về Việt Nam tốn tiền lúc đó tiền tem mất kinh khủng luôn mình gửi thơ về tất cả những ừ, khách sạn những địa chỉ ờ, đủ thứ hết nhiều địa chỉ đủ thứ hết TV coi cái điện thoại niên giám TV gửi biết bao nhiêu rồi xong gửi xong rồi sau này đó mình có internet thì mình lại gửi mình lại gửi email một lần TV gửi là biết bao nhiêu tiền tiền email thời đó nó gửi tốn tiền khủng khiếp luôn á một một cái em em con online là nhiều khi nó chặt mình 300 400 500 một tháng là là là, là thường nữa. tại vì mình sử dụng rất là nhiều thành ra đó nó nói mình những cái thư mà TV nhận lại từ từ email từ Việt Nam mà TV gửi đó, nói cho nghe mình gửi những tin tức đấu tranh thôi nên mình gửi những bài viết đấu tranh thôi để cho người Việt Nam hiểu thế nào là tự do dân chủ nhân quyền mục đích chung của mình là vậy và mình nói lên những cái quan điểm là những cái bức tường bá linh đã sụp đổ uh, liên xô đã bị sụp đổ mình mình mình kể cho đồng bào mình biết ở trong đất nước nó gọi là mình đâu có làm gì hơn là ngoài mình chuyển những cái cái tin tức đấu tranh đâu thế mà nó gửi qua nó nói nó nói tại sao lại có những người Việt Nam mà mà vô tâm như vậy mà mà ăn những đồng tiền dơ bẩn của CIA của Mỹ để mà làm những cái chuyện mà chống phá quê hương này chống phá cái đất nước này họ nói như vậy đó mà trong khi mình phải bỏ tiền túi mình ra để mình đấu tranh nó đau thương cho cái cái cái cái này mà không phải à, không phải mà chỉ như, như đó không những người cộng sản trong nước họ nói mình rồi những người hải ngoại nó cũng đánh mình luôn nó mới nó nói là mình đấu tranh cùi nó nói mình đấu tranh là uh, có rất là nhiều tổ chức ở đằng sau lưng mình là có rất là nhiều người nó nghĩ rằng mình là một tổ chức rất là lớn nói thật ra tại vì mình dành tất cả những thời giờ cho mình cho cuộc đấu tranh nói thiệt mình không bao giờ thua thì dương đâu thua thì dương về cái thời giờ mà bỏ ra đó bỏ ra mỗi ngày để mình đấu tranh nữa. mỗi ngày mình đấu tranh có thể là mười mấy hai chục tiếng có thể như vậy nữa đó thời, thời mà mình đấu tranh trong một cái giai đoạn rất là dài với cái nick Mỹ Linh Nguyện thành ra đó nó bịa chuyện nào nọ là nó nói Mỹ Linh Nguyễn có chồng đó là có chồng là Mỹ đen nè rồi uh, ờ, CIA nhận tiền của ngoại bang nè để mà đánh phá đất nước chuyên môn như vậy Đúng không? nó nó nó gọi là chụp mũ đủ thứ đó thành ra TV hiểu được cái cái cái cái cái sự khốn nạn của những cái người cộng sản này thành ra TV thông cảm và TV hiểu được những nỗi đau khổ những những bực tức của của Thùy Dương khi bị những người cùng chuyến tiến mà đánh phá mình cá nhân TV cũng bị vậy cá nhân TV bị nhiều lắm nhiều người cùng chuyến tiến lắm Nguyễn Phương Hùng là một người cùng chiến tuyến đánh đánh TV. Thấy không? à, Ngô Kỷ là một người cùng chiến tiến đánh TV TV 256 nhưng mà quý anh chị nên nhớ cái chủ trương của TV 256 chấp nhận người ta đánh mình nhưng mà hoàn toàn không đánh lợi đó là cái chủ trương của TV 256. mình đánh lời đó nó chỉ làm tan nát thêm thôi tại vì người ta cũng là chống cộng giống mình mà người ta đánh mình mình phải chịu nếu mà mình đính tránh được những cái gì mà người ta đánh mình mình đính tránh mình binh bạch là mình không có làm chuyện đó thì mình chỉ trả lời nhỏ nhẹ mình không có làm chuyện đó đủ rồi nhất định mình không bao giờ đánh lời cá nhân cái người đó đó là cái cái cái chủ trương của TV26 tại vì đó khi mà chúng ta hai người mà chúng ta đánh với nhau mà cùng chống cộng hết rồi người ta biết rằng là ai sai ai đúng rồi người ta nghĩ thằng này cũng là cộng sản hoặc là thằng kia cộng sản hai thằng thế nào cũng có thằng cộng sản đồng bào người ta nghĩ đơn giản lắm và người ta sẽ mất niềm tin từ đó đó không bao giờ chúng tivi hiểu được những điều đó thành ra cá nhân TV256 không bao giờ đánh ai hết đấy tại sao chúng ta không đánh một cái người gọi là gây ra tội ác với dân tộc Việt Nam là cái bọn cầm quyền đó. bọn cầm quyền đó nó đang gây ra tội ác với dân tộc Việt Nam chúng ta phải chỉ mũi dùi vào nó để mà có thể giải quyết được tận gốc rễ tại sao chúng ta không làm mà chúng ta đi đánh những cái người cùng anh em chiến tuyến với mình mà chúng ta không chứng minh được hoàn toàn chúng ta không chứng minh được nó là gián điệp đó là nằm dùng chúng ta không có thể nào mà chứng minh được nó rất là khó phải nói nó vô phương khó nó cái nhúc núp ở trong cái hàng ngũ chống cộng nó núp cùng nó cũng bằng cờ đỏ cờ cờ vàng ba sọc đỏ giống mình nó còn bằng quân phục nữa đánh không nổi khi mà đánh không nổi tốt hơn và chào và in Benny Trương khi mà đánh không nổi thì tốt hơn im lặng đó là TV giữ thái độ đó im lặng nhưng mà TV vẫn tin tưởng là cái sự đoàn kết nó có nha chứ không phải là không có TV vẫn tin tưởng bằng điều đó đến một cái ngày nào đó nó có một cái biến cố nào đó tất cả mọi người dân đều tập trung vào việc dịch sập cái chế độ cộng sản này nó sẽ xảy ra nó chưa đến thời điểm thôi nhưng mà nó phải xảy ra và TV tin tưởng rằng TV rất quý mến những người giống như anh Benny Trương Tăng Tăng Thái ra rã mỗi ngày để mà mà mà mà tiếp xúc dùng với những anh em trong nước chúng ta có quyền chúng ta có quyền làm như được ở trong nước có một số người không hiểu biết nói rằng là chúng ta suối đồng bào nói thật đối với TV 256 TV 56 chỉ cần hỏi lại những cái người đó bạn có trên 12 tuổi không nói thật mà con nít 12 tuổi đó mà TV dụ dỗ được là cũng là hay lắm rồi đó bạn đừng cứ làm trở thành những đứa bé mà 12 tuổi để mà nghe theo lời suối dạy anh Benny Trương có quyền nói điều đó anh Tân Thái có quyền nói điều đó họ có quyền tự do nói những cái điều đó anh không thể nào mà anh anh nói rằng là anh là hở hải ngoại anh không được quyền nói điều đó tôi là hở hải ngoại nhưng mà tôi cũng vẫn có được quyền tự do ngôn luận nói điều đó điều gì mà tôi cần nói là tôi nói anh không có quyền cấm tôi nhưng mà anh phải đặt cái tình trạng của anh là anh phải trên 18 tuổi trên 20 tuổi 21 tuổi rồi anh có quyền quyết định anh có quyền quyết định anh làm theo cái cái cái cái cái, cái lời người đó hoặc em có quyền từ chối là do anh chứ đừng đừng bắt người ta phải im lặng đừng bắt người ta phải im lặng tại sao cái thằng mà nó gây ra tội ác với dân tộc mình tại sao ông chửi mũi dùi vào người đó tại sao không chửi mũi dùi vào người mà có cái quyền hành có cái quyền lực trong tay chúng ta cần chỉ mũi dùi vào những người đó hơn là chúng ta chỉ mũi dùi vào cô Lý Sa Phạm vào anh Ben Ninh Trương vào anh Tăng Thái hoặc là vào cả chính phủ gọi là chính phủ gì đào minh quân ngay cả TV256 cũng không chính chống chính phủ đào Minh Quân nhưng mà TV biết rõ là một cái người nhân vật đó TV không đồng ý nhiều đến lắm nhưng mà TV không chống không rất đồng ý, không đồng ý tội giả gì mình mang thì giờ của mình để chống những cái việc vô bổ ai cũng lớn rồi đừng có nói đào minh quân dụ vai đó ai cũng trên 21 tuổi rồi có sức chơi có sức chịu phải không lớn rồi mình đủ cái khôn ngoan mình sáng suốt để mình nhận định còn mình không nhận định được mình ở tù ráng chịu đừng có trách ai hết á con người ai cũng lớn rồi ở bên hải ngoại không có cái vụ đó đâu khi mà anh lớn tuổi rồi đó anh không bao giờ mình nói mà anh bị dụ dỗ người này dụ dỗ người kia ở đây đơn giản lắm ngay cái cô con gái chỉ cần 18 tuổi thì chứ không phải 21 là đừng có bao giờ mà nói rằng tôi bị dụ dỗ nó mỹ nó không chấp nhận đâu đừng có nói tôi bị xúi dục <laughs> chỉ có ở nước cộng sản nó có những cái điều đó để nó nói rằng là uh, là người nào khi bị tội cũng nói rồi thì bị tôi bị xúi dục không thể chấp nhận được xúi dục gì trên 21 tuổi mà nó mình mình bị xúi dục nói nghe mắc cỡ sẵn đây đó ờ, thì ờ, hôm qua tới giờ nói nói thật cái TV muốn uh, muốn phỏng vấn cái cô mà Lê Thị Thạch là vợ của anh ờ, anh Lưu Văn Vịnh đó anh Lưu Văn Vịnh mà sắp sửa đến cái ngày mà xử của anh là ngày 21 ờ, tây tháng tháng 1 mà nói thiệt TV chưa có liên lạc được với ờ, với chị chị Thạch để mà làm một cuộc phỏng vấn thành ra cứ trông đợi hoài thôi thành ra hôm nay sẵn đây TV cũng nói nhắc nhở quý quý anh chị em là ở trong nước là sẽ có một cái cái vụ xử án anh ờ, anh Lưu Văn Vịnh và một số ờ, anh em đồng chí của anh đó là người đã thành lập ra à, mặt trận dân tộc đó mặt trận dân tộc gọi là ừ, Việt Nam mà tự tự quyết thế là anh bị bị bắt về cái bắt bỏ tù về cái điều mà 79 79 bộ luật hình sự thì nói thiệt quý anh chị em biết rồi cái điều này nó rất là vô lý cái đất nước nó nó nó nó không có cái tòa án mà công bằng minh bạch thì nó xảy ra cái sự hiện tượng đó bắt người ta vì cái tội lật đổ chính quyền nhân dân điều bản chính là như vậy ở bên Mỹ nó không hoàn toàn nó không có điều đó đâu làm sao mà có thể bắt một con người mà lật đổ chính quyền mà bằng tay không được mà khi mà anh dù là anh có nhận tội là anh lật đổ chính quyền đi luật pháp nó cũng không làm điều đó anh có nhận tội đi là anh lật đổ chính quyền nói là tôi nè tôi nhận tội tôi là lật đổ chính quyền nhân dân nè luật pháp bên Mỹ nó cũng nói anh vô tội nữa. luật pháp bên Mỹ đó là nó phải chứng minh nó phải chứng minh anh có vũ khí đạn dược anh có cái bao cái thế lực nào anh mới lật đổ cái chính quyền nhân dân được thì thì nó mới bắt anh vô tù thôi nó phải chứng minh luật pháp hay của nước Mỹ là nó phải chứng minh chứ không phải tự nhiên anh nói anh vỗ ngực là là là là là, là nó bắt anh đâu cũng có đâu tại vì đó khi mà mình vỗ ngực để mình nhận tội thí dụ mình nhận tội giết người hoặc mình phạm tội ăn cướp ăn cắp thì nó thì nó cũng phải chứng minh nè à, nó cũng phải chứng minh bằng tài liệu à nó chứng minh bằng hình ảnh nó chứng minh bằng dấu tay để mà kết tội anh chứ nó đâu có chứng minh theo lời nói của anh tại vì nhiều khi anh nhận tội thế cho người khác thì sao nước Mỹ nó nó không có đồng ý điều đó thành ra đó cái cơ quan tòa án là cái cơ quan để chứng minh chứng minh rằng là anh lật đổ cái cái chính quyền nhân dân chứ không phải chứng minh qua cái lời nói đâu Việt Cộng nó đánh cho người ta gọi là tan ban rồi để người ta tự nhận tội rồi nó coi đó là người ta nhận tội đó là kết tội đó là cái thái độ của những cái tên mà mà mà cuồng tính ờ, tàn ác tàn tàn độc như vậy hại nước hại dân như vậy cho nên hôm nay đó uh, ờ, TV muốn uh, chia sẻ một cái điều thêm một cái điều nữa ngoài cái vấn đề mà tại sao một cuộc chống cộng mà lại xuyên chống nhau thì bây giờ qua cái đề tài đó rồi thì bây giờ trở thêm một cái đề tài khác nữa là là TV muốn vạch vạch ra những cái người gọi là phản bội tổ quốc những người phản bội tổ quốc tại vì tôi, thấy những cái hình ảnh nó nha nhãn ở trên ờ, trên youtube thơ hình ảnh mà ở trên cao ở trên mấy cái phòng mà mà của công chúng đó những những những cặp phòng mà mà của phường hay là của xã của quận huyện rồi đó hoặc là nơi tòa án chẳng hạn chúng ta thấy nó treo lên một cái bảng gọi là đảng cộng sản quang vinh muôn năm thì đó là những cái điều mà nhỏ mà chúng ta cần phải lên án tất cả mọi người dân Việt Nam cần phải nhìn thấy cái điều đó phải lên án điều đó khi mà anh treo cái bảng đó là anh phản quốc anh treo cái bảng đảng cộng sản quang vinh vuông năm là chính anh phản quốc chúng ta biết rất rõ mà dân gì vi quý mà xã tắc thứ chi quân vi khinh thì chính phủ á, xin lỗi quý anh chị nghe em nghe à, chị Yến Trương ơi chị Yến Trương à cho chị vào cái trang mà ờ, trang Mỹ Linh Nguyễn đó thì chị vào chị coi được bây giờ chị ờ, chị nãy giờ chị không vô làm sao mà ờ, phỏng vấn chị được chị phải vô đó có vô đó thì vậy chị phải đánh tên Yến Trương chứ rồi chị chị bây giờ tắt cái này để em đang nói chuyện nha ha rồi em coi chị có tên rồi chị nói rồi em sẽ mời chị lên ha rồi, rồi xin lỗi quý anh chị em nha nãy giờ tivi thấy coi có chị yến trương chị lên không tại vì chị muốn ờ, chị muốn ờ, mà không thấy chị đánh một lời nào hết hoàn toàn không thấy một chữ mà yến trương hết nên tivi đang coi lại đây nè không thấy yến trương đâu hết làm sao mà tivi mời lên được tại vì chị muốn là TV phỏng vấn với chị ờ, về cái dân oan mà dân oan ở bên Việt Nam mà dân oan ờ, ở Thủ Thiêm đó thì ờ, chị nếu mà chị nghe đó chị Yến Trương chị đánh TV một cái dòng tách chat để TV có thể mời chị lên ờ uh, oh, mà không biết TV mời bằng cách nào nữa đây nè ồ oh, ồ oh, mời bạn bè nè mời bạn bè đúng rồi nếu mà chị có dánh ờ, mời Yến Trương nha để TV mời Yến Trương thử nha rồi mời nè rồi đó đã mời rồi đó xong rồi mời rồi đó nga chị <laughs> mình nó còn <laughs> lòng cộng mình mình không ờ, không có rành gì livestream lâu lâu mình livestream lần đó nhưng mà nhưng mà từ đại sắp tới mình ờ, mình hứa sẽ livestream nhiều rồi chú ý cho em nha mình thấy tình hình của đất nước mình cần phải livestream rất nhiều ừ. rồi đó Yến Tiên tham gia rồi nè rồi mình mời đó mình mời chị Yến Trương không biết vô được không nha đã mời rồi đó xong rồi đó chị Yến Trương có thấy ờ, vô gì được không <laughs> hay là hay là cái này phải dùng phone mình không hiểu nha đã tham gia thôi thôi mình nhưng mà mình không biết có mời được hay không à, mời rồi đó chị Yến Trương ơi để mình mời lại lần nữa coi đã mời rồi à, mình đã mời rồi mình mời rồi chị rồi đó à. Rồi, mình nói về những cái tên mà phản bội tổ quốc là khi quý anh chị em vào vào những cái phường, những cái văn phòng của phường, xã, quận, huyện à, à, thôi chị Yến Trương ha tạm thời mình mình không biết thành ra mình không có mời được uh, chị Yến Trương bây giờ mình cứ tiếp tục nói chuyện về cái phần uh, phản bội tổ quốc chút xíu rồi uh, cỡ khoảng 15 phút nha rồi à, anh chúng ta thấy ở ngay phường xã quận huyện ha những cái văn phòng đó chúng ta đều thấy cái gì đầu tiên chúng ta thấy là cái băng rôn là đảng cộng sản quang dinh vuông năm thì cái đó tv mới nói rồi kế đó xuống đó là một cái lá cờ búa liềm bên tay trái chúng ta biết được rằng là ngôn ngữ chúng ta là đọc từ trái qua phải mà. thành ra bên trái là trước tiên bên trái là trước tiên thành ra nó coi tổ quốc mình là cái gì Đúng không hồi nãy tivi nói là quân di quý là quân là chính phủ đó quân là vua đó nhà nước đó ý à, à, quân di khinh dân mới là vi quý người dân mới là được được là trước hết rồi xã tắc thứ chi là về luật pháp về hành chánh là cái thứ hai hiểu không đến cái thứ ba mới là quân là vi kinh là chúng ta không cần phải xem trọng hiểu không đằng này nó đưa cái đảng của nó lên trước cả, cả tổ quốc nữa. khi mình nói đến dân tộc là mình nói đến tổ quốc tổ quốc là mình nói đến toàn dân Đúng không tổ quốc cái nghĩa nó rất là đơn giản thôi cái nghĩa của nó là cái mảnh đất giang sơn hình chữ S có Hoàng Sa Trường Sa và có hung đúc cái tinh thần của uh, ờ, tiền nhân của liệt sĩ của quan trung lơi lợi của những người đã chết đi để mà xây dựng nên cái tổ quốc này thành ra nó nói tổ quốc là có cái đời chuyển tiếp từ thế hệ đi trước cho đến thế hệ sau mới gọi là tổ quốc cộng sản nó không có tổ quốc nó không có tổ quốc nó là những người phản bội tổ quốc thôi thành ra nó mới đưa cái cờ bú liềm của nó lên trước hết là cờ đảng của nó trên trước nó lên cả trước tổ quốc rồi à, chị Yến Thương ơi không không có mời được đâu để dịp khác đi chị Yến Trương ơi tại vì anh đang nói chuyện nha xin lỗi chị ha rồi dịp khác đi đó thì cái cờ tổ quốc nó tượng trưng cho cờ búa liềm nó tượng trưng cho đảng cộng sản việt nam thì chúng ta biết đây là một cái đảng phản quốc đảng phản quốc mới đi trước cái tổ quốc chúng ta không chấp nhận những cái tên phản quốc như vậy chúng ta bí bạn đó vào cái trang nhà của Nguyễn Phú Trọng đi quý bạn thấy hai cái lá cờ một cái lá cờ bên tay trái là lá cờ đảng một cái lá cờ bên tay phải là lá cờ Phúc Kiến mà Phúc Kiến các bạn trong nước đó thì còn trẻ không hiểu được thì, thì chấp nhận bạn còn trẻ bạn bị đầu độc bạn đâu có biết bạn chỉ thấy rằng là lá cờ uh, phúc kiến là là lá cờ của giặc tàu đấy mà bạn cho là lá cờ phụ tổ quốc đấy. khi mà bạn hiểu nó là cả lá cờ tổ quốc xin lỗi bạn bạn hiểu nó là lá cờ tổ quốc thì bạn phải tuyệt đối chống cái lá cờ búa liệt búa liềm là cờ đảng không có thể nào mà đứng trước cái là cờ tổ quốc được thành ra bạn phải hiểu rằng lá cờ búa liềm đảng cộng sản là phản quốc nó là phản quốc chúng ta phải nên nhớ tổ quốc là trên hết trên tất cả mọi đảng phái tổ quốc là dân tộc tổ quốc là 95 triệu dân một gần 100 triệu dân này nó là tổ quốc là nó có luôn cả dân tộc nó có lãnh thổ nó có hoàng sa trường sa nó được hung đúc bởi tinh thần anh linh của tất cả những người tiền nhân thì chúng ta hiểu rằng chúng ta phải khẳng định rằng đảng cộng sản phản quốc và tất cả những người thành viên của đảng Cộng sản, những người đảng viên của đảng Cộng sản là phản quốc. Chúng ta phải khẳng định một điều đó. Ngày nào anh còn giữ cái tấm thẻ đảng là anh là phản quốc. Không có chạy đi đâu được. Tại vì nếu mà anh không phản quốc anh phải bắt thằng cộng sản kéo cái lá cờ đó xuống lá cờ bú liềm anh phải kéo xuống phải đứng sau cái tổ quốc anh sẽ lại kéo cái lá cờ bú liềm đó đặt nó ở vị vị trí đằng sau cái lá cờ lá cờ đỏ sao vàng mà tuổi trẻ nghĩ rằng là cái lá cờ đó của tổ quốc TV tạm thời TV chấp nhận cái điều đó nhưng mà sự thật TV biết rõ nó là cái lá cờ Phúc Kiến nhưng mà tuổi trẻ phải nhìn ra tổ quốc là trên hết đảng nó chỉ có bốn năm triệu dân thôi nó không thể thay thế cho tổ quốc được mà ngày nào nó còn lá cờ bú liền chúng ta phải khẳng định nó là cờ là là treo thịt dơi treo đầu dê mà bán thịt chó những cái tên cộng sản như vậy nó không thể nào đại diện cho tổ quốc mà nó là đứng trước cái lá cờ của của của phúc kiến được điều đó là điều khẳng khẳng định rồi còn Hồ Chí Minh là một cái tên gián điệp Việt Cộng nó là một cái tên Hồ Quang và nhiều người đã hiểu điều đó biết bao nhiêu tài liệu về như vậy mà chúng ta lại không tin đâu có người nào mà tàn tàn ác với quê hương mình như vậy đâu có một người nào tàn ác giống như là Hồ Chí Minh đâu sẵn sàng chia đôi cái đất nước của mình sẵn sàng gọi là đốt cả giải Trường Sơn để chiến miền Nam sẵn sàng đánh chết hết tất cả người Việt Nam còn một mình người Việt Nam cũng đánh còn một người cũng đánh đó là chủ trương của cộng sản đánh hết Việt Nam đánh chết hết còn một người Việt Nam cũng chống Mỹ nữa thử hỏi hết người Việt Nam thì cái đất nước này nó ở đâu hết người Việt Nam rồi thì cái đất này nó thằng Tàu nó tràn vô thôi tất cả đều là phục vụ cho ý Tàu thử hỏi thử hỏi Hồ Chí Minh là ai chia cái đất nước là phục vụ theo ý Tàu rồi ý của Mao Trạch Đông bắt tay với Pháp để kêu gọi là ký hiệp định Geneva để mà chia hai lãnh thổ không có một người Việt Nam yêu nước mà chấp nhận việc chia hai đất nước ở Việt Nam ở ở miền Nam ông ờ, Ngô Đình Diệm cũng cử gọi là bác sĩ gọi là uh, bác sĩ Trần Văn Đỗ bác sĩ Trần Văn Đỗ lúc đó là coi như là tổng trưởng ngoại giao của chính phủ miền Nam Việt Nam thì bác sĩ Trần Văn Đỗ chỉ lợi tham dự hội đàm Paris hội, hội đàm Geneva với bên kia là Phạm Văn Đồng bên kia là Chu văn Lai Trung Cộng là cử ờ, Ma Trạch Đông cử Chu văn Lai bác sĩ Trần Văn Đỗ chỉ biết ôm mặt khóc thì nhất định không có ký vào bản hiệp định Geneva 1954 bác sĩ Trần Văn Đỗ đó là cái lịch sử quý chị để ý đến điểm đó không có người Việt Nam mà chấp nhận chia đôi đất nước rồi rồi người bên này bên kia chiến tiếng rồi cả thù với nhau mà cộng sản nó sẽ chia đôi đất nước tại sao đó là ý của thằng tàu của mà đông đó tại sao nó chia đôi đất nước mình tại vì nó muốn dân tộc việt nam mình yếu đi nam bắc giao tranh đánh với nhau yếu đi để mà nó thôn tính về sau này đi tại vì cả ngàn năm nó muốn thôn tính rồi mà nó không thôn tính được mà ngày nay nó có cái cơ hội để nó thôn tính cái đất nước việt nam thì nó rõ ràng như vậy thôi bởi vì nó nó mới bắt người dân phải suy tôn một cái người mà mà mà suy tôn một người mà hán như vậy một người tàu như vậy suy tôn là cha già dân tộc suy tôn gọi là bác hồ trời đất ơi cả một dân tộc này phải gọi đó là bác hộ chúng ta thấy đau thương cho cả dân tộc không quá đau thương chúng ta thấy đau thương sau ba lần đổi tiền không ba lần đổi tiền dẫn một cái hình Hồ Chí Minh còn toàn thể anh hùng dân tộc của chúng ta đâu rồi chúng ta thấy toàn thể anh hùng của dân tộc hai bà Trưng bà Triệu rồi lợi lai lợi lợi rồi Du Văn Trúng tất cả anh hùng của dân tộc ta nói chúng nó là bỏ rác không được phép không được phép nằm trên cái đồng tiền hồ chỉ có một bình hồ chí minh thôi hồ chí minh cũng chỉ là một con người thôi mà tại sao chúng ta chấp nhận như vậy chúng ta không thể nào chấp nhận chúng ta phải khẳng định đây là những cái hành động phản quốc của đảng cộng sản chúng ta cần phải lên lên án lên án cho đến ngày nó phải chấp nhận hình chấp nhận những cái hành động sai trái của nó là đặt cái lá cờ đảng trước cái lá cờ tổ quốc chúng ta giả sử thôi chúng ta giả sử chúng ta là thanh niên chúng ta giả sử rằng chúng ta bị đầu độc từ nhỏ phải yêu mến cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến chúng ta không biết là của tỉnh Phúc Kiến TV 256 chấp nhận điều đó nhưng chúng ta phải nói thẳng vào với bộ mặt của thằng đảng cộng sản chúng ta phải nói thẳng dám nói thẳng phải đặt tổ quốc lên trên hết tổ quốc trên hơn hết là cái cờ đảng cộng sản việt nam cái cờ búa liềm phải nằm sau cái là cờ tổ quốc chúng ta phải đòi hỏi điều công bằng đó chúng ta dám làm không đó là việc đúng đó chúng ta làm được cái điều đó là chúng ta giải thể được cái đảng cộng sản này rồi nói thật nhé chỉ cần một đàn điểm nhỏ đó thôi khó không TV nghĩ nó không khó tại vì chúng ta nói đúng chúng ta phải chúng ta nói điều phải 10 năm nữa sao à, bạn Hoàng Nguyễn à, thành ra đó chúng ta phải tranh việc tranh đấu một cái việc nhỏ đó đi tất cả mọi người tập trung cái tranh đấu cái việc mà tất cả những cái dân phòng phường nè quận nè xã nè dân phòng tòa án nè chúng ta đòi hỏi đảng cộng sản việt nam phải nằm sau cái lá cờ tổ quốc cho là chấp nhận cái lá cờ tổ quốc là là lá cờ phúc kiến đi tại vì chúng ta bị nhồi sọ từ hồi nhỏ tới lớn chúng ta không hiểu chúng ta nhận cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ tổ quốc ngày nay cái điều đơn giản chúng ta đòi hỏi điều đơn giản đó ở mỗi cái cơ sở hành chánh ở trong đất nước chúng ta phải làm khi nào chúng ta đấu tranh là dù một cái việc mà nhỏ đó chúng ta phải làm nhưng mà sự thật cá nhân TV256 thấy đây là một chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ đâu cái chuyện lớn đó tại vì chúng ta không thể nào chấp nhận đất nước Việt Nam này có những cái con người phản bội tổ quốc như vậy TV hiểu rằng mỗi người dân Việt Nam đều yêu thương đất nước của mình kể cả người cộng sản TV hiểu được điều đó các anh là cộng sản các anh vẫn yêu thương cái đất nước của mình nhưng mà tại sao các anh chấp nhận cái đảng cộng sản tuyệt đối trung thành với đảng cũng là phản quốc đó là trong cái cương lĩnh của của của đảng cộng sản nó bắt người dân nó bắt những người theo đảng phải tuyệt đối trung thành với đảng cái đó là phản quốc đó thưa quý anh chị em thuốc phản quốc đó đừng có nghe theo lời nó mình phải đấu tranh cho cái điều đúng mình không không có thể chấp nhận như vậy được tức chứ mỗi lần mà uh, ờ, TV nói những điều này TV rất là rất là căm phẫn mà TV chịu đựng không không nổi cái cái cái cái chân lý nó là như vậy cái chân lý là tất cả mọi điều người đều dân đều yêu mến cái tổ quốc của mình và đặt cái tổ quốc của mình lên trên hết trên tất cả chứ không phải là đảng cộng sản mà mà tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản được đó là những điều sai trái mà chúng ta phải cất tiếng nói chúng ta có quyền chứ ví dụ mấy cái mấy anh em mà trong đảng viên đó mấy anh em em thức tỉnh đi mấy anh suy, suy nghĩ lại coi có phải mình cần cái đặt cái tổ quốc của mình lên trên hết không mình suy nghĩ thử lại coi tại sao ba lần đổi tiền chỉ có một đồng hồ tổ quốc mình ở đâu tổ quốc tổ quốc mình lơi lai lơi lợi quan trung hai bà trung ở đâu phải không mà tại sao không có trên mặt tiền mà chỉ có một Hồ Chí Minh vậy là tổ quốc sao nội mà cách mà dùng cái đồng tiền Hồ Chí Minh là cũng phản bội cái tổ quốc của mình Đảng Cộng sản đang phản bội cái tổ quốc của mình Những tên cầm quyền đang phản bội cái tổ quốc của mình Chúng ta không thể chấp nhận được Chúng ta đòi hỏi những điều chính đáng Trí Tường ngày hôm nay nói thật cá nhân TV có nói những điều nó nó nó nó nó, nó, nó hơi lớn mà TV đó tại vì cái tánh nó vậy nhiều khi đó mà mình thấy rất là thương rất là thương mến những cái người mà biết trầm tĩnh thí dụ TV nó <laughs> TV hai sáu rất quý chị anh chi đó một cô phụ nữ nói chuyện rất là trầm tĩnh nói nhỏ nhẹ đi vào lòng người mà hãy mà gặp TV 256 là TV kìm dữ lắm rồi đó chứ mỗi lần đó, mình nói theo cái cái cái cái bản năng bản tính của mình đó mình nói dữ lắm rồi mình nói lớn nữa. mình đã ráng nói từ từ từ từ <laughs> nhỏ nhẹ để đi vào lòng người nhưng mà rốt cuộc mình mình mình thấy nó trái tai gai mắt đó mình thấy nó mình phải nói lớn như vậy thành ra mong rằng quý anh chị em thông cảm mà TV hứa rằng mỗi clip TV gửi đến quý anh chị em TV sẽ nói nhẹ nhàng đi vào lòng người hơn là hơn là những cái nói chuyện mà nó mang nhiều cảm xúc quá nó cũng không đúng nó dễ bị ờ, người ta nói và xa lánh lắm tại vì nói mình dữ quá không? nhưng mà thì vì ráng học nói thiệt ráng học giống như chị ờ, anh chị đó ca sĩ anh chị đó mà thì rất rất quý mến mà mỗi lần nghe ca sĩ anh chị là thì vì thấy nó nó rất là thẩm thiện Thì Dương cũng vậy Thì Dương cũng rất hay không? Rồi rồi còn ờ, ở trong nước thì thì có các linh này. không? Rồi ờ, cô ờ, Yến Yến Trần đó Yến Trần bây giờ sao ít thấy xuất hiện đại khái là TV rất quý mến những những người những người livestream như vậy thành ra TV phổ biến là rất là nhiều livestream của quý anh chị em TV cũng phổ biến uh, uh, anh ờ, Benny Trương nè với anh Tăng Thái đó nhưng mà vừa rồi TV bị một cái Tăng Thái <laughs> bị một cái stray nha <laughs> nhắc đến anh Tăng Thái đó. mà TV cũng phản đối YouTube về cái về cái hành động cho TV cái stray về cái clip của anh Tăng Thái thành ra anh Tăng Thán có quyền đối với TV có quyền tự do ngôn luận có quyền cầm cái bình xăng <laughs> bình bình rộng <laughs> nhưng mà những người á mà thực hiện theo cái ý anh Tăng Thái á, thì người ta anh Tăng Thái có quyền nói và có những người có quyền làm theo có quyền không làm theo tương hợp rất là bình thường Đúng không? chứ mình đừng có nói rằng là anh thân thái nó ổng có quyền tự do mà tại vì thằng cộng sản nó quá ác đi thằng cộng sản nó quá ác đi tất cả những những những cái hành động đó nó thua xa cái cái, cái cộng sản thành ra nhiều khi đó anh em mà đấu tranh đó mình tha thứ nhau được mình tha thứ hiểu không đừng có chống ai tivi lập trường của tivi không chống ai hết ai mà đấu tranh là TV đều quý mến hết đó là mình chấp nhận đi người ta nói xấu gì mình á, thì mình cứ chấp nhận mình lắng nghe Thấy không chứ mình đừng có đánh đánh nó dễ đi đến tan nát lắm rồi người mà ở ngoài đó người ta không biết ai là cộng sản ai là là là ừ, người đấu tranh thật sự rồi làm sao làm sao mình giải quyết đấy không thể giải quyết được thành ra tốt hơn là nên im lặng Nghe tốt hơn là nên im lặng đừng có đánh nhau là là đã đoàn kết rồi khi mà chúng ta không đánh nhau là đoàn kết á tại vì tại sao chúng ta phải mất bẫy mất bẫy mà mà mà đánh lại họ chúng ta không mất mấy điều đó mấy chục năm đấu tranh để TV hiểu điều đó không bao giờ mà đánh ai muốn đánh gì thì TV thì đánh đó tôi nhớ lại đó nó viết một cái bài rồi là nó tình tứ đồ này đó viết cũng bài dài lắm nó nó cho tivi rằng là ờ, làm sao làm sao rồi lấy chồng Mỹ như thế nào sao làm sao đủ thứ hết đó. tại vì nó lúc đó tivi lấy tên là Mỹ linh Nguyễn mà thành ra nó đặt tên người, người chồng của tivi bây giờ mình không nhớ hết dạ chào Thảo Hương ha <laughs> À, thì đó mỗi ngày đó TV à, ờ, sẽ ráng nói chuyện và nói bằng những cái lời chân thành từ tốn đừng có trợ thỏ thái độ mà hung dữ nó không nên TV thấy nhiều người giữ cái bản lãnh đó rất là hay và TV sẽ ráng bắt chước Đúng không? và TV hứa sẽ sẽ làm đó TV chuẩn bị máy móc đồ đủ hết rồi rồi ờ, TV sẽ sẽ làm livestream ấy, nhưng mà tại vì đó hiện tại YouTube nó cấm TV đủ thứ hết á TV bị report quá nhiều luôn nhà nước cái, cái kéo ờ, nó có thể nó kiện cáo YouTube là nó kéo clip của TV xuống kéo clip của TV 256 xuống mà ờ, nó nói là uh, YouTube nó cũng bảo vệ mình chút xíu chứ phải không YouTube nó nói bây giờ những cái clip đó nó không được cho vào nước ở trong nước không coi được nhưng mà ở hải ngoại coi được đó thì hiện tại thì TV vẫn bị ờ, hai cái à, hai cái stray <laughs> chưa thoát đâu chưa thoát được YouTube đâu ừ. tụi nó cứ report hoài thôi mình chịu thôi mình phải kiên, kiên trì thôi mà <laughs> dạ mình chào Lily nha yeah. Dạ. rồi bây giờ quý anh chị em còn uh, còn muốn à, TV chia sẻ về vấn đề nữa không tại vì hiện tại thì TV đã chia sẻ uh, à, 1 giờ 13 phút rồi đó là mình thấy ừ, nó dài quá sẽ dễ chán lắm thành ra uh, mong rằng với uh, TV chấm dứt hôm nay nha chấm dứt bây bây giờ đi để ngày mai rồi TV sẽ nói chuyện tiếp thêm nữa nó nhiều điều để nói lắm mình à, dở ra cái báo của ừ, Nguyễn Phương Phúc Nguyễn Phú Trọng là mình thấy nhiều điều mình cần phải lên tiếng rồi Thấy không thành ra hy vọng đó là TV ráng nói mỗi ngày đó thiệt đó TV ráng nói mỗi ngày quý anh chị nhớ nhớ ủng hộ chương trình ở TV 256 nha rồi thì đó tôi TV phục anh Benny Trương nói thật đó anh TV bái anh luôn đó mỗi ngày với anh Tăng Thái cái kiên trì hoài nó thiệt TV rất là thương những người này thương người là kinh khủng luôn á ừ. chị Sa Phạm nữa trời đất ơi rồi à, anh Trương Quốc Huy nữa à. anh Trương Quốc Huy thì nó thật TV không có không có không có không có tâm mà mà mà mà mà, mà thù ghét anh đâu à, tại vì à, hoàn toàn TV không có tâm thù ghét anh nhưng mà TV ừ, có một lần TV cũng bị anh chơi anh cứu nhưng mà không sao bỏ thôi không không muốn nói gì đó nữa nhưng mà TV thấy hiện tại anh làm cái ừ, cái channel mà uh, uh, ten TV đó 10 TV đó là TV rất là khoái những điều mà anh ờ, Trương Quốc Huy đó quý anh cần quý anh chị cũng nên theo dõi cái đài uh, ờ, N1 TV đó N10 TV đó rất là hay anh Trương ờ, Quốc Huy bình luận rất là hay rất là hay tại vì ảnh sống trong cái uh, chế độ cộng sản đó ảnh biết nhiều điều rất là hay mà không thể bỏ qua được biết không thành ra quý anh chị em cũng nên đón đón xem cái channel của Anten TV nha do anh Trương Quốc Huy phụ trách đó rồi à, nhưng mà nhưng mà TV cũng nhắc nhở thêm quý anh chị em á một cái điều mà cần thiết của cái clip hôm nay đó là TV mong mỏi rằng quý anh chị em nào đó mà mình bị những quý anh chị em khác đánh mình bị đánh đừng đánh lại TV chỉ có khuyên một điều đó đừng đánh lại kệ người ta hiểu lầm mình mình chấp nhận người ta chụp mũ mình cái nón cối mình chấp nhận không sao mình chỉ làm những việc cho quê hương đất nước của mình thì từ từ đó mọi tai tiếng nó, nó, nó đi hết ừ, người ta nhìn vào cái công việc của mình tự nhiên tai tiếng nó biến mất nó không có ảnh hưởng gì đó tại sao mình phải đánh lại đừng đánh lại quý anh chị em mình đánh lại là tan nát hết người dân ở ngoài người ta không nhìn thấy người ta chỉ thấy không biết con này có phải là cộng sản không hoặc là con kia là cộng sản rồi làm sao giải quyết và tất cả những cái video đó mà TV thấy có cái sự mà đánh lời đó TV không bao giờ TV sản xuất ấy. TV không bao giờ đưa vô channel TV 256 của mình TV không chấp nhận điều đó chỉ có có thể một vài video nó dài quá là nhiều khi mình nghe không hết chứ nếu mà mình thấy mà có cái phần đó mà đánh lại với nhau đó TV không sản xuất TV không đưa lên YouTube đó là cái chủ trương của TV256 có thể anh em mình nhắc nhở chút xíu thì ok chứ không đánh lại Thấy không? có thể mình nhắc nhở chút xíu thôi thì được <laughs> rồi, rồi đội nó cối khi ra chiến trường an toàn nên TV à. <laughs> đúng rồi clip thì ai cũng thấy cầm sáng nữa thấy không ừ. thành ra cái cách hay nhất là giữ im lặng mà TV nghĩ rằng uh, trên đây uh, có uh, cô Thùy Dương chắc cũng đồng ý TV 26 về điều điều điều đó chứ hả giữ im lặng đi chỉ có phản biện khi nào mà người ta nói sai sự thật một vấn đề gì đó thì mình nên phản biện nhẹ một chút xíu vậy thôi mình đừng có đánh người ta mình đánh ờ, mất cái hòa khí rồi nhiều khi uh, người anh em đó nó không đủ kiến thức giống như mình người anh em đó không có đủ mà khả năng để mà nhận định giống như mình chứ sự thật ảnh cũng chưa là cộng sản nữa mà họ chụp mình họ chụp ờ, họ đánh mỗi người tư tưởng mỗi khác mà làm sao mà giống nhau được ừ, thấy cũng đau lòng chứ vừa hôm qua em kia đây thấy mà mà mà có ông này ông đánh uh, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh quá sách trời mình thấy đau luôn á nhưng mà mình cũng đâu dám đâu Đấy không? họ cũng có quan điểm của họ mình cũng có quan điểm của mình vài người đó không sao hết á vài người đó đánh chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không sao hết á sẵn đây mà nếu mà chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà có nghe clip này thì TV đề nghị đó cũng là nên im lặng thôi chúng ta nên im lặng là cái đó là giải pháp hay nhất và chỉ phản biện khi những cái gì mà chúng ta thấy sai sự thật thì phản biện nhẹ tí xíu là đủ rồi chứ đừng có đánh ha <laughs> rồi à, TV xin à, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha cảm ơn à, tất cả mọi người Ờ, TV xin ờ, dừng ờ, livestream lại ở đây và chào quý anh chị em